Hello, xin chào mọi người. Chào anh chị các nhà đầu tư. Hôm nay là hôm nay thị trường tăng 56,42 à, điểm. Hôm nay mình nghĩ chắc chắn là cái phiên tăng điểm cao nhất trong lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam tính tới thời điểm bây giờ. Kể cả những cái phiên mà nó tăng trước đây thì cũng không có phiên nào mà tăng mạnh mẽ như bây giờ. Thì hôm nay à, thị trường tăng vậy mà không thấy à, ông nào lên kêu phái sinh kéo cơ sở lên giống như hôm hôm qua hôm qua mình thấy là thị trường giảm hôm kia chứ thị trường giảm cái là có nha, có anh em trên ờ, diễn đàn lên kêu phái sinh làm hại cơ sở thấy hôm nay thị trường tăng uh, ờ, phái sinh kéo cơ sở lên không thấy ông nào kêu lại nhỉ à, hôm nay thì à, nhóm nhà đầu tư ngôn nước ngoài thì bán ròng nhẹ uh, ờ, Jose đâu đó khoảng 35 tỷ thì cũng không đáng, đáng bao nhiêu cả và một cái điều à, đáng chú ý hiện nay là từ kể từ ngày hôm nay nhé là à, cái khối mua bán của khối tự doanh sẽ được ờ, công bố kể từ ngày 17 tháng 5 này chứ không phải đợi đến ngày 23 tháng 5 thì ờ, cái khối mua bán tự doanh hôm nay thì cũng được công bố ở trên trên uh, ờ, trên bảng công bố thông tin của sở giao dịch chứng khoán rồi mọi người có thể lên đó tìm thông tin thì hôm nay thì từ doanh uh, có mua bán này à, một số các mảng ở dưới đây này ABC, à, ACB, APH, BC, BCG một cái thông tin rất là quan trọng trong ngày hôm nay chính là Thủ, tướng ờ, Việt Nam mình đến thăm ờ, Sở giao dịch chứng khoán sàn của ờ, Mỹ à, và nhân nút kết thúc cái phiên giao dịch của ngày hôm nay thì hôm nay thì có mình thấy có một điều đáng chú ý là tác động rất là tích cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam mình chính là Thủ tướng muốn IMF hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn minh bạch hơn thì kết hợp à, với, các cái nỗ lực của chính phủ trong thời gian vừa qua đã làm à, gạt sạch các cái cặn của trên thị trường chứng khoán mình thì hiện tại mình thấy mình theo mình đánh giá là hầu hết các cái các cái mà thông tin về bắt bớ thì đã dừng rồi hầu như không có thông tin về đó nữa <clears throat> và đặc biệt mình thấy mà một cái rất là hay trên thị trường chứng khoán là các nhà đầu tư Việt Nam mình không phải riêng các nhà đầu tư mà mà bản chất con người ấy, rất là nhanh quên nha rất là nhanh quên à, ví dụ năm ngoái mình lấy ví dụ như năm ngoái năm năm 2000 à những đầu à, cuối năm 2029 đầu à, 2020 á thì thị trường chứng khoán rất xuống thì ai cũng nói là à, à covid covid rồi à, thị trường sắp đến nơi rồi bây giờ không đi được cấm vận không đi được rồi thị trường chứng khoán ờ, thị trường chứng khoán nó sắp hết nhưng mà rồi nó sẽ sập trong khoảng ờ, từ cuối tháng 12 đến đầu tháng 3 nó vọt lên liền nó vọt nó tăng mạnh mẽ hơn nữa lúc đó khi một thị trường chứng khoán lên nó tăng lên thì cũng không ai đổ, đổ lỗi cho là vì covid mà thì ờ, thị trường chứng khoán giảm là không ai nghĩ tới đúng không ạ ngay tại cái thời điểm mà covid nó xảy ra mình mình thấy rất là nhiều chuyên gia lên đăng đàn nói nha đăng đàn nhận định đó các ảnh hưởng của covid đó con người không đi được rồi hàng hóa không luôn chuyên được tuy nhiên tại cái thời điểm covid mình thấy là các à, báo cáo quý 1 của các cái công ty bán lẻ tăng rất là mạnh mẽ đặc biệt là các à, mặt hàng bán lẻ về điện tử giống như là máy tính bảng à, máy tính rồi điện thoại ipad đấy các sản phẩm đó là bán cháy hàng luôn là chỉ có lúc đó chỉ có ờ, cái ngăn cản trở là thiếu người giao hàng thôi giao không kịp bởi vì bởi vì các cái nhu cầu học online của học sinh thì à, đợt cũng tương tự như à, covid thì đợt cái phiên giảm ba phiên giảm vừa rồi trên thị trường chứng khoán thì à, rất là nhiều nhà đầu tư lên đăng đàn trên các cái video đăng các video lên đổ lỗi cho phái sinh đổ lỗi cho đơn vị nào đó Ờ, làm ờ, kéo chỉ số là ờ, kéo phát sinh sọc hợp đồng làm cho, cho chứng khoán cơ sở giảm thì cái bản chất của việc này mình nghĩ là sao khi mà khi mà thị trường nó đi xuống quá ấy, mà cái lo lúc đó các ông này ông, chắc chắn là mấy ông kêu này chắc là mấy ông đang kẹp hàng rồi các ông kẹp hàng thì các ông cần lý do để đổ lỗi hoặc là các khách hàng của ông đang kẹp hàng mà khách hàng của ông là do ông khuyến nghị ông đang kẹp hàng thì ông phải cần cần một cái lý do để điều hướng dư luận cho mình thì mình không mình rất là không đánh giá cao với các vị như vậy hôm nay thì thị trường tăng ờ, mạnh mẽ lên ờ, uh, 56 điểm vượt qua mốc 1228 điểm thì mình nghĩ uh, ngày mai những phiên sắp tới cuối tuần này mình ờ, nếu thị trường có thể có sẽ có khả năng có những nhịp hồi quanh ở vùng này quanh từ 1.200 lên đến 1.250 ờ, sẽ đi ngang ờ, đi ngang quanh quanh vùng đó tuy nhiên đối với thị trường hiện tại thì cái nhịp chỉnh mình nghĩ nó vẫn chưa có nhịp chỉnh nó còn chưa kết thúc cái nhịp chỉnh mình, mình nghĩ là thị trường nó vẫn còn chỉnh thêm một nhịp nữa nó, mình nghĩ nó sẽ nó sẽ nó sẽ đi lên quanh cái vùng này này đi lên quanh quanh vùng này sau đó nó sẽ tiếp tục chỉnh tiếp một nhịp nữa thì rồi thị trường mới bắt đầu đi lên lại à, đối với thị trường hiện tại mình thấy mình cảm thấy một điều là vẫn còn rất rất là nhiều nhà đầu tư còn tiền mà chưa có thấy ai kêu chưa thấy ai thể từ bỏ chứng khoán cả và cũng chưa thấy ba hàng nước nào Ờ, bây giờ mình đi uống nước kêu chứng khoán vẫn chưa thấy bà hàng nước nào kêu khuyên mình từ bỏ chứng khoán cả cho nên là cái vụ <laughs> cho nên thị trường khả năng nó vẫn còn sẽ trình một nhịp lớn nữa mà nhịp trình này mình nghĩ nó trình nó trình nếu mà nó trình quyết liệt thì càng tốt tại vì uh, các cái năm trước theo các cái nhịp uh, các cái năm trước mà mà nhịp trình của thị trường chứng khoán á là thường thường nó chỉnh từ 3 đến 5 nhịp và thời gian chỉnh nó đâu đó khoảng, từ 2 đến 4 tháng á. đó từ 2 đến 4 tháng tuy nhiên hiện tại thì cái thời à, ở thời điểm hiện tại á, thì à, VNDex mới chuyển mới chỉnh từ à, bắt đầu từ 8 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 thì đây hiện tại mình tính nhiều thì cũng được khoảng mình tính là một tháng rưỡi đi chưa được hai tháng rồi mà chưa được hai tháng cho nên là thời gian mình nghĩ còn vẫn còn vẫn còn chờ đợi hiện tại thì bên mình vẫn chưa có chưa chưa chưa có khuyến nghị khách hàng là giải ngân ở thời điểm bây giờ cần phải quan sát thêm xem những cái phiên tới coi ờ, coi các cái biến động của th biến động của thị trường nó diễn biến như thế nào để xem ờ, để chúng ta cần phải xác nhận xem ờ, đây là một cái phiên một phiên hồi hay là thị trường nó bứt phát đi lên thì đối với thị trường chứng khoán Việt Nam á, là nó lên lên mà gì lên thang bộ và xuống một thang máy ấy. cho nên các anh à, mọi người yên tâm là không có lo sợ mất hàng hay là sợ không có cổ phiếu để mua đâu hay là không có sợ cổ phiếu nó tăng lại vùng địch cũ mình mua không kịp không có sợ các bạn nên nhớ là, là ở cái mức 1200 này này cái mức 1200 ở đây là thị trường chứng khoán mình phải đi từ năm 2008 đến đến năm 2021 là mới lập lại lên được cái đỉnh mùa hàm 1200 á tức là đâu đó khoảng 13 ừ, năm 13 năm mới lên được cái mốc 1200 ờ, và từ 1200 này từ mốc 1200 này đến đến từ tháng 3 mình tính từ tháng 3 này cho đến tháng 4 thì mình thôi mình tính lại để tháng 3 đi cho được một năm cho nó dễ tính là trong vòng một năm thì mới tăng được 300 điểm Tuy nhiên để mà chỉnh từ 1.500 điểm mà nó về đến 1.200 điểm á thì nó chỉ mất trong vòng có một tháng trời thôi đó. cho nên là mọi người cứ yên tâm thị trường nó không có tăng hình như B tăng đứng lên được đâu chúng ta cứ quan sát thêm đợi thêm ờ, coi ờ, các đợi thêm các cái xem ờ, các cái dòng tiền của nhà tạo lập nó khi nào thì người ta sẽ vào và một điều nữa là hiện tại á, mình thấy là hiện tại chưa có sóng dòng nào cả chưa có cái cái, cái dòng nào trên thị trường chứng khoán hiện tại chưa có dòng nào dẫn dắt thị trường cả chỉ có hôm hôm nay thì à, hầu hết tất cả những cổ phiếu mà hôm qua nó ta giảm sàn thì hôm nay tăng trần tất cả những cổ phiếu tăng trần hôm nay hôm qua đều là hầu như là giảm sàn cả đây hôm qua Đức Giang giảm sàn này Đức Giang MVK, MVKG cũng giảm sàn hôm nay tăng trần thì cũng bằng cũng về cả thôi một phiên tăng trần thì chưa nói là cái điều gì ở trong thị trường chứng khoán cả FPT này FPT uh, ờ, sáng ờ, giảm sàn ừ, chiều tăng trần này Đấy, hôm nay ông nào bắt được FPT buổi sáng thì có lẽ lời được 15% rồi đấy 14% Nam Việt đấy cũng từ hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam hình như từ sàn từ sàn lên trần đấy tăng biên động khủng khiếp đấy. đây hầu hết các cổ các, các cổ phiếu đều là ở mức ở quanh quanh ở mức từ sàn sang trần VSC Bình Hòa đúng vậy đó là về buổi sáng thì áp lực bán rất là mạnh nhé thì ờ, lúc buổi sáng thì ờ, áp lực bán nó giảm đến thì giảm 12 điểm tuy nhiên từ lúc 10 giờ trở đi bắt đầu thị trường bắt đầu bốc đầu trở lại và đặc biệt phiên ATC quay lại với VNI e. quay lại với VN Index e thì uh, giống mình nói đó mình thì mình nghĩ thị trường đó nó hồi lên quanh quanh qua 1250 á nhưng mà chắc chắn là sẽ dưới mốc 1300 chắc chắn là sẽ dưới, dưới mốc 1300 và bắt đầu nó sẽ đi lên ở những cái thời điểm như bây giờ nha mình theo ý kiến cá nhân của mình á thì những ai mà kẹp hàng á canh canh những nhịp vậy mà xử lý các bạn tự xử lý nha còn bây giờ các bạn bây giờ hỏi mình khuyên nên bán hay là hay là nên giữ thì mình cũng chịu mình không không không thể đi đưa ra lời khuyên ở thời điểm bây giờ được và thị trường bây giờ nó giảm khá là sâu rồi nó giảm sâu rồi nó chiết khấu cũng nhiều rồi mà cũng bây giờ bảo mua hay bán này cũng khó nữa mua thì ờ, mua nếu bắt đáy nhịp nhịp này thì nó cực kỳ rủi ro luôn á rất là rủi ro nhìn chung thị trường vẫn đang phá đao trend thôi ai bắt à, ai bắt ấy hôm nay T3 về cũng, cũng chưa biết là xanh cọ hay là hay là xanh lá ờ ừ. xanh cọ chắc còn xanh cọ là đúng thiệt xanh cọ hay xanh lá thì chắc nó cùng màu xanh thôi nhưng mà xanh gì thì mình không biết điều à, mình nghĩ sau à, mình sau thời gian à, sắp tới đây mình nghĩ thị trường Việt chứng khoán Việt Nam mình thấy rất là sáng cửa thì điểm sáng cửa bởi vì các cái một số lý do mình đưa ra mình thấy đánh mình đánh giá thị trường sắp tới rất là sáng mà cái biên tăng thị trường sắp tới nó còn tăng mạnh hơn qua những cái năm 2020 2021 bởi vì mình nghĩ là các lý do sau đây thứ nhất là hiện tại thì các cổ phiếu hiện tại là chiết khấu là là, là với giá hiện tại là rất là tốt rồi à, mặc dù các bạn mọi người thấy là sao là cổ giá cổ phiếu nó xuống đúng không ạ tuy nhiên thì giá cổ phiếu xuống tuy nhiên là các doanh nghiệp người ta vẫn còn đó các cái hoạt động kinh doanh của ta vẫn sản sinh ra lợi nhuận rất là lớn đúng không ạ các có rất là nhiều doanh nghiệp uh, ờ, lại hàng quý hàng nghìn tỷ ra hàng nghìn tỷ ra lại quý uh, cùng quý so với cùng kỳ ấy, gấp uh, cái ba gấp 5 lần đúng không ạ doanh nghiệp rất là tốt cổ giá cổ phiếu xuống nó chiết khấu hơn rất là nhiều trong khi đó người ngoài người ta mua hơn cao của mình cái đỉnh vùng đỉnh người ta vẫn giữ đúng không ạ có rất là nhiều điều đó cái thứ hai nữa là hiện tại mình thấy đánh, à, chính phủ à, đang điều hành bởi một bộ máy lãnh đạo rất là giỏi đặc biệt là thì, à, thủ tướng phạm minh chính rất là giỏi về chuyên môn về kinh tế đúng không ạ các bạn à, thấy là để ý xem từ lúc mà à, thủ tướng lên à, bác chính lên làm thủ tướng á, thì các à, bác rất là quyết liệt trong việc cải cách các thị trường chứng khoán này à, làm thanh lọc thị trường chứng khoán về kinh tế về đầu tư à, liên cục liên tục thúc giục các cái nhà đầu tư ví dụ như à, đầu tư các dự án à, đầu tư trọng điểm của nhà quốc gia như sân bay Long Thành rồi các cái dự án đường cao tốc Bắc Nam hay là các cái dự án mà trước đây bị trì trệ rất là nhiều chỉ cần bác đến làm việc một buổi là dự án đã khai thông được khai thông đó rồi à, một điều nữa là khi mà bước đợt à, hôm à, gần đây thời gian gần đây thì bác chính có thang sang thăm à, thị trường chứng khoán New York đó. đó thì bác có thăm sang thăm và làm việc à, với bên à, thị trường chứng khoán Mỹ đề nghị à, hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng hạng trên thị trường đúng không ạ và thị trường bên Mỹ thì người ta cũng đồng ý thôi người ta cũng đồng ý và hiện tại thì quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam mình đó còn lớn nó còn lớn rất là nhiều nó quá nó cái cái cái cực của nó nó giống như cái việc cậu bé một cái một cái, cái một cái đứa bé nó nó quá nó nó quá bự quá lớn hơn để mà rồi mắc lại cái sai quần ngày xưa của nó nó cần phải thay được bộ đồ mới mà khi à, khi thị trường mình nó mà nâng hạng á, thì à, sẽ có một số quy định để về nới lỏng à, hệ thống ngân hàng này mình nghĩ sẽ có sóng nếu mà cuộc sóng khi mà thị trường nó đi lên sẽ sóng ngân hàng nó sẽ rất là lớn sẽ có sóng trong ngành ngân hàng đó rồi à, đó đây và các cái quỹ ngoại người ta liên tục uh, mua vào các cái cổ phiếu các cái cổ phiếu uh, khi thị trường giảm mà hiện cho tính đo, tính từ lúc thị trường bắt đầu điều chỉnh cho hiện tại thì các cổ phiếu các cái quỹ ngoại vẫn vẫn uh, chưa có bán ra cổ phiếu nha các bạn để thấy các bạn để ý mà xem các cái phiên uh, ở các phiên trịnh nhiều nhất thì từ các cái quỹ ngoại người ta bán mà người ta lại mua lòng trồng nhiều nhất mà đặc biệt là, là mua các cái công ty có nội tại tốt và làm có nội tại tốt và kinh doanh rất là tốt trên uh, ờ, các bạn để ý xem uh, các cái danh mục mà khủy ngoại thường người ta mua ròng nhiều nhất là Đức Giang hoặc là và một số các công ty mà hoặc là các ngân hàng mà làm ăn tốt này có ban lãnh đạo cực kỳ tốt đấy và một điều nữa là khi mà sóng sóng sóng ờ, sóng mà quay trở lại là sao mình đánh giá sóng dòng ngân hàng sẽ có dòng sóng dòng ngân hàng nếu thị trường Việt Nam được nâng hạng bởi vì thứ nhất là khi thị trường Việt Nam nó nâng hạng thì bắt buộc là phải ờ, nới rom nới nới lỏng cái hệ tức là nới rom của hệ thống ngân hàng thì cho các cái nhà đầu tư quy hoạch người ta tham gia vào đó thì cái luồng tiền sẽ khi mà nâng hàng thì sẽ có một luồng tiền rất lớn từ các cái quỹ từ châu Âu từ nước Mỹ vào từ ờ, Nhật Bản Hàn Quốc vào đó rồi ờ, khi đó thì ờ, cái dòng vốn ngoại nó đổ vào thì ờ, cuốn thì nó sẽ dần dắt một điều là cái dòng đầu tiền đầu ờ, cái dòng tiền trong dân nó thể chảy ra ngoài và lại một điều nữa là các bạn để ý là thời hiện tại là các cái các bạn để ý là xong ngân hàng này chứng khoán và bất động sản bất động sản hiện tại bị siết rồi bị siết là cái dòng tiền nó sẽ không chạy từ dòng từ các cái từ các cái nhà đầu tư để mua đất nữa mua mua đất hiện tại rất là khó à, hiện tại các thủ tục mà để vay ngân hàng ờ, rất là khó và các thủ tục mà ví dụ như ở ờ, mình không biết là ở, thành, ở, quê các bạn sao nhưng ở quê mình và ở Sài Gòn này ở thành phố Hồ Chí Minh nhá là các thủ tục về thế chấp tài sản bằng bất động sản bị siết chặt và rất ít các, hầu như tất cả các ngân hàng đều ngưng các cái ngưng cho vay về bất động sản đặc biệt là đất nền mà đất nền vùng ven nữa tức là ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh nha ngoại từ thành phố Hồ Chí Minh các cái tỉnh như Đồng Nai Bà Rịa gì đó là không ngưng không cho vay đó thì cái dòng vốn cái cái lỗ từ chảy sang bất động sản nó biết thì nó sẽ chảy sang đâu một là chạy lại chạy à, chạy à, quay lại ngân hàng hai là chạy lại chạy quay lại vào chứng khoán ba là chạy vào sản xuất đó thì cái cái cái điều hướng của chính phủ chính là điều hướng cái dòng tiền nó chạy quay lại sản xuất chứ không phải là điều điều cái dòng tiền nó chảy sang đầu cơ bất động sản đó là một trong mình nghĩ đánh là đó là một trong những cái điều kiện một cái điều kiện mà khá là thuận lợi cho cho thị trường sắp tới rồi một khi là cái dòng tiền nó không đã biết ở luôn bất sản nó sẽ chảy sang chứng khoán à, chứng khoán rồi ngân hàng mà ngân hàng mà chạy sang ngân hàng hiện tại thì ờ, cái lãi tùy cái mặt bằng lãi suất hiện tại thì đâu đó khoảng ờ, mình tính nó cao cao về khoảng 12 phần trăm một năm đi nó cũng cho là nó quay lại giá cũ như không tới đâu rất ít ngân hàng mà cho vay 12 phần trăm một năm ấy. các bạn gửi gửi và lãi suất 12 phần trăm là năm ít rồi ờ, sản xuất thôi bây giờ còn chứng khoán là sản xuất thì tùy còn vàng giá vàng hiện tại các bạn đầu tư thấy giá vàng liên tục giảm rồi đó nhưng mà chứng giá vàng Việt Nam mình vẫn vẫn tăng cao nhé chênh lệch thị giá vàng thế giới rất là nhiều và quan trọng nhất là thị trường chứng khoán ờ, ở thời điểm hiện tại mình thấy chiết khấu rất là tốt rồi đó nếu mà nó giảm thêm một nhịp nữa nó giảm thêm một nhịp nữa thì mình nghĩ là sẽ có một dòng tiền mặt đáy rất là lớn tham gia vào thị trường chứng khoán thì việc chúng ta lúc đó là gì là tìm những mã cổ phiếu tốt tìm à, để ý xem à, sóng dòng những doanh nghiệp nào nội tại tốt mà đang được các cái quỹ ngoại mua vào nhiều sẽ có được sự bảo trợ các cái tổ chức ấy, chúng ta tham gia ờ, à, thì nếu mà tỷ trọng ban đầu tham gia thì mình nghĩ tham gia mới ban đầu thì mình mọi người nên nên tham gia tỷ trọng nhỏ đấy đời tiếp tục uh, thăm dò thôi mình tin rằng uh, hôm nay thị trường tăng như vậy thì uh, anh em thì rất là vui mặc dù có thể là anh em không à, không cầm cổ phiếu nhưng mà anh em cũng vui hơn đúng không ạ thì thị trường tăng nó nó là một trong những tín hiệu tốt chứ nó có giảm hoài thì cũng mệt đấy nó giảm hòa thì cũng, cũng anh em cũng chán không có không có không có tâm lý không có hứng khởi gì mà tham gia vào thị trường nữa à còn một điều nữa mà mình chưa nói mọi người là gì nhỉ thì à, tới đây này thì có rất là nhiều các cái ngân hàng mà phát hành cổ phiếu à, trái cổ tức trái trái cổ tức này rồi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thì à, việc phát hành cổ phiếu này nó sẽ làm thị giá của các cổ phiếu nó sẽ uh, à, thể nhỏ xuống tức là nó sẽ mặc nhiên là mặc nhiên là cổ phiếu nó sẽ loạn đi tuy nhiên thì cái tỷ giá nó sẽ giảm xuống nó sẽ tăng tính hấp dẫn đối với nhà đầu tư sẽ tăng tính hấp dẫn hơn và một khi mà đối với việc mà nó các cái ngân hàng mà tăng quy mô vốn mình nghĩ nó loạn ra tuy nhiên là ngân hàng mà nó phải quy mô nó phải lớn chứ nó phải đủ lớn để cho các doanh nghiệp vay rồi à, và khi mà ngân hàng nó cái cái cái tài sản nó cái cái cổ phần nó lớn ra thì mới có đủ đủ đủ để cho các cái tổ chức nước ngoài để tham gia vào chứ bây giờ nó nhỏ quá cũng khó hiện tại thì uh, hiện tại mới tháng 5 thôi tháng 5 thì có rất là nhiều uh, công ty bắt đầu là chia cổ tức rồi chia cũng bắt đầu chia cổ tức rồi á mình nghĩ là bắt đầu từ tháng 5 đến nếu mà thị trường đây mà thị trường đi lên được là nó phải ít nhất là cuối tháng 5 này và đến trung tuần tháng 6 thì, thì may ra thị trường mới đi lên được mới mới tính được mới mới, mới có thể là nói quan sát là, là giải ngân ở giai đoạn đó còn thị trường hiện tại thì quan sát thêm thị trường mà khi một pha nó bật rơi một pha đau vào cái downtrend rồi á thì à, sẽ có một ờ, nó giống như ờ, các bạn đánh ờ, cái bài vậy đó nó sẽ có nó, ừ, thị trường nó sẽ chia lại một ván mới tức là sẽ có những dòng dân có sẽ có dòng dân sóng mới các cổ phiếu dân sóng không phải là các cái dòng dân sóng đợt vừa qua nha mình lấy ví dụ như đợt 2021 chẳng hạn cuối năm 2021 thì các cái dòng đầu năm đầu năm 2021 thì dòng dân sóng là gì là dòng cạn điện này à, cảng biển rồi à, chủ yếu các ngành sản xuất à, vận tải vận tải biển đó tuy nhiên đến cuối năm á, thì cái dòng nhận sóng của thị trường đó lại là dòng bất động sản thì à, đợt à, đầu năm nay từ từ đầu năm đến nay á, thì à, dòng nhận sóng là chị là một số cái dòng về à, hóa chất à, vận tải biển vận tải biển chỉ có HH thôi uh, thủy sản và bán lẻ tuy nhiên dòng bán lẻ thì mình không đánh giá cao lắm nha tuy nhiên cái giao sóng dòng đợt này đợt, đợt, đợt đầu năm đến nay nó khá là ngắn ngắn nó ngắn tại vì ờ, gặp các cái điều kiện về chính sách ờ, vĩ mua nó không có thuận lợi rồi với lại một điều nữa là khi thị giá nó lên khá là cao rồi nó cần phải được điều chỉnh để chiết khấu tốt hơn để hấp dẫn các nhà đầu tư hơn nếu thị trường mình thấy các bạn để ý mà xem hầu hết tất cả những cổ phiếu đều tăng 5 để từ 3 ít là tăng 3 lần hoặc là cổ phiếu tăng 10 lần rồi nếu mà nó không chiết khấu thì rất là khó để mà tham gia hết bây giờ nếu không chiết khấu lại thì hầu hết tất cả cổ phiếu đều vào trên mức giá là 300 ngàn đến 500 ngàn lúc đó có phải là như vậy có phải là là gì là đồng tiền nó rẻ đi không nó cần phải giảm xuống để chiết khấu lại chia lại bán mới thì ở những nhịp như vậy á thì nhật bạn nào mà ví dụ như cắt bạn nào cắt lỗ sớm à, hoặc là bán cổ phiếu sớm á, thì các bạn giữ được tiền á, thì các bạn cũng còn rất là nhiều cơ hội đúng không và bạn nào mà có tiềm lực tài chính còn mạnh nhé thì các bạn có, hoặc là các bạn nào mới tham gia á, đấy các bạn có rất là nhiều cơ hội còn bạn nào mà ôm cổ phiếu mà tùng vùi từ vùng đỉnh đến bây giờ thì cũng rất là căng ấy có những cổ phiếu giảm đến 60 ờ, 65 phần trăm rồi rất rất là nhiều người rồi đích đích nha ờ, mình lấy ví dụ cho đích đích giảm từ 110 ngàn xuống bây giờ còn 150 ngàn đi mấy 51 ngàn thì giảm có phải là giảm một nửa không ừ giảm một nửa đó 50 ngàn giảm 51 ngàn mình lấy rẻ đấy giảm 50 phần trăm rồi 60 phần trăm rồi là chia đôi ra tài khoản này đấy không không không gì riêng nhân đích mà hầu hết các của các cái dòng bất động sản như vậy à, sale chẳng hạn sale thì cũng giảm từ 90 ngàn ở đâu sale thì chưa chưa tới 90 sale là 90 từ nhịp từ nhịp trước treo từ 75 ngàn 75 ngàn xuống còn 37 ngàn thì cũng là chia đôi rồi đó Thôi, à, mình nghĩ uh, theo cầm nhiều nhất mình nghĩ chắc là đích với xeo cầm nhiều nhất chắc bác bên chỗ bác a 7 ấy tuy nhiên uh, bác a 7 thì bác ừ, bác nói được bác làm được á cổ phiếu bác uh, cầm L14 cầm bao nhiêu năm nay cầm chục năm nay rồi mình chưa tàu mình nhớ hồi đó bác có nói là nhầm từ năm 2014 2012 đến giờ mà à, đích đích thì ờ, nhờ nhịp điều chỉnh vừa rồi thì vẫn uh, vẫn cầm tức là vẫn chịu trận chung với anh em á không có không có thả ra nha không phải giống như một số một số ờ, chủ tịch khác là mua vào xong hô hào cổ phiếu lên để bán ra đấy hoặc là bán chui bán chui cổ phiếu kiểu vậy nói được làm được bản lĩnh ấy. ở đây mình không có nói không mình không lấy của không có ác ý gì với đích Excel nha tại vì đích năm ngoái thì mình cũng kiếm được từ đích đích Excel không có ác ý gì cả nhưng mà cái dòng bất tại vì cái dòng bất động sản này mình nhớ hai mã này rất là ấn tượng rất là sâu hai mã này gọi như này đã ờ, ngày mai à mai mai mình nghỉ thị trường chắc anh em để phấn khởi hơn thôi hôm nay à, tầm 7 8 giờ chắc mình nghỉ livestream mà mà mà sẽ rất là có rất là nhiều người xem có rất là nhiều ờ, nhiều người xem ờ, lên livestream tại vì sao tại vì hôm nay thị trường hồi mà tăng mạnh quá tâm lý phấn khởi nhà vô coi ờ, thoải mái lên xem thôi còn uh, mua mua thì được thời điểm hiện tại là kể cả uh, mua thời điểm hiện tại cũng chưa có cổ phiếu nào đạt để mua cả mà cũng không có thấy có sóng dòng nào hết ạ hiện tại tất cả cổ phiếu đều là gãy trend hết gãy trend hết và chưa cổ phiếu nào mình thấy gọi là nó, nó, nó đạt điểm mua hay nó hồi phục ờ, trước thị trường cả thị trường chung bây giờ thì nó vẫn ờ, mặt bằng chung thì bắt đầu một pha đao trend còn nếu mà nó không có mình thấy không khả năng không có chuyện mà nó một ngày nó tăng liên tục 50 50 mấy điểm 50 mấy điểm tăng rồi một tuần nó lên đây đâu cũng không có không khả năng đó rất rất rất không có khả năng đó cái việc à, cái việc mà bác chính à, đề nghị với IMF như vậy thì bây giờ mới là ừ, mới gọi mới gọi là mức là ngoại giao nhà nước thôi mới mức ngoại giao cấp cao của nhà nước thôi để mà khi mà nó các cái ban bệ vào làm việc á bắt đầu nó mới điều chỉnh lên á nó còn khướt nó còn lâu nó vẫn cần ờ, vẫn cần thêm thời gian cần thêm thời gian để uh, nó các cái việc đó mới đưa được đưa vào để cải thiện thanh khoản uh, và cải thiện nâng hạng thị trường nó cần thêm thời gian tuy nhiên uh, đối với thời điểm hiện tại uh, mình nghĩ là mọi người phải chuẩn bị tinh thần đi chuẩn bị tinh thần chuẩn bị uh, nguồn lực để săn vào tài khoản á, hoặc là mở tài khoản hoặc là học thêm về các kiến thức để chuẩn bị cho nhịp sóng ờ, lớn sắp tới những cơn sóng sắp tới hay là một con sóng rất là lớn còn bao nhiêu năm nay rồi thị trường chứng khoán Việt Nam, ờ, chứng khoán Việt Nam mình thì sao nó cứ nó vẫn đi lên nó đi lên rồi xong nó chỉnh rồi sau nó giảm rồi sau nó cũng lên thôi mà cái đỉnh sau nó luôn luôn cao đỉnh trước tức là nó vẫn ờ, về dài hạn cho nó, nó vẫn là một pha đi lên và quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam ờ, cái cái cái quá trình lớn lên của thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó cũng giống thị trường chứng khoán Mỹ thôi nó ờ, nó đều từ từ từ từ là mỗi năm mỗi năm sẽ có thêm những công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán nó giống như là cái việc gì nhỉ nó giống như cái việc mà mỗi năm nó đều uh, tỷ lệ sinh nó lớn tỷ lệ tử vậy đấy sẽ có những công ty rời bỏ thị trường chứng khoán và có những ty có những công ty được niêm yết thêm trên thị trường chứng khoán tuy nhiên có một điều là tất cả những công ty được niêm yết thị trường chứng khoán nó sẽ nhiều hơn số rất là nhiều so với số lượng các công ty bị quỹ niêm yết khỏi thị trường chứng khoán cho nên là các họ qua từng năm thì quy mô thị trường chứng khoán nó vẫn cứ nở lên đều đều đều vậy đó giống như có một cái đứa con nó các bạn nuôi nó nuôi nó càng ngày càng lớn vậy đó còn BKK bản chất ừ, thị trường chứng khoán thì à, thị trường chứng khoán Mỹ không chỉ riêng thị trường chứng khoán Việt Nam mà thị trường chứng, khoán Mỹ cũng đều gặp các cái pha các cái pha rụ bọ rồi à, sụp sập thị trường hoặc là các cái pha gọi là pha pha thì được con gấu mình lấy ví dụ như, giống như là việc uh, chứng khoán Mỹ có những pha gì như năm 19 23 chẳng hạn Đấy. thị trường chứng khoán bị sập Đấy. có rất là nhiều nhà đầu tư từ tỷ phú mà ra nó xuống thành người để vô gia cư rất là nhiều người đấy tất nhiên là sau một quá trình mà nó nó gì nhỉ nó nó nó, nó khủng hoảng kinh tế như vậy á, thì nó nó nó sẽ tạo ra một cái lớp nhà đầu tư mới một lớp ờ, doanh nhân mới một lớp người giàu lên một lớp người ờ, giàu mới nổi lên đó nó giống như định luật tự nhiên vậy thôi sau cái gì uh, nó lớn quá sau uh, lớn quá thì nó sẽ thịnh thì nó lại suy nhưng mà suy là sẽ có những cái mới sẽ có lại hưng thịnh lại đấy hầu hết bởi vì quy mô các công ty chứng khoán đều mở nên biết thêm là có rất là nhiều công ty mới với các cái sản phẩm mà nó ý tưởng nó đột phá cho nên là cho nên là nó sẽ làm tăng các quy mô thị trường chứng khoán lên Đấy. ngoài uh, những năm 1923 của Mỹ thì còn có năm 2008 nữa đấy thì chứng khoán Mỹ có vừa uh, ờ, nó nổ bóng bóng ờ, uh, tài chính và bất động sản lên lụy đến cả thị trường chứng khoán thế giới bị sập theo rồi ờ, gây nên tình trạng giảm phát trên toàn kinh tế toàn thế giới luôn đó. còn hiện tại thì ờ, bên chứng khoán mỹ vẫn rất là ổn mình nghĩ là nó vẫn ổn đó. nó có giảm nhưng nó vẫn rất là ổn nó không có khủng hoảng ờ, giống như năm 2008 này. Covid còn không chết được bây giờ thì đường bây giờ nào chết được Ờ, đối với thị trường Việt Nam mình nghĩ sẽ sớm hồi phục thôi sớm thôi thì rất là nhanh thôi đạp Cà Mau giờ pha rơi rất là lớn này về cái đai vùng với vùng củ vùng hỗ trợ của nó hỗ trợ hỗ trợ hỗ trợ mạnh của nó này Farafren đấy đàm Cà Mau hay đàm Phú Mỹ đó, thì cũng là một trong những doanh nghiệp mà được hưởng lợi từ cuộc chiến thanh Nga Ukraine khủng hoảng à, Nga Ukraine thì à, các nước Liên minh châu Âu sẽ cần nhập thêm à, phân bón tuy nhiên thì Nga thì nó không nó không xuất khẩu được Nga Ukraine không xuất khẩu được à có một thông tin nữa là khủng hoảng cái hiện tại là khủng hoảng năng lượng lương thực đó nó rất là rất rất là trầm trọng bởi vì các lệnh cấm xuất khẩu ờ, nhà xuất khẩu lúa mạch lúa mì hàng đầu thế giới là Ukraine thì vì ờ, không không xuất khẩu được cả hàng hóa trong khi trong kho có hơn 20 triệu tấn lương thực nhưng mà không xuất khẩu được tại vì ông Nga ông bao vây các cam Việt rồi không xuất khẩu được rồi ờ, tiếp theo là nhà xuất khẩu thứ hai là ông ông Ấn Độ Ấn Độ bây giờ thì tại vì các cái quy mô ờ, về quy mô dân số của họ cũng rất là lớn hơn một tỷ người lần tuy nhiên là lo ngại về an ninh lương thực năm nay hạn hán hạn hán hơn năm ngoái cho nên là các cái về các về ờ, các cái năng suất của lúa mì giảm xuống rất là nhiều để đảm bảo an ninh lương thực thì chính, chính phủ Ấn Độ đã cấm sản xuất lúa mì làm ờ, sau cái thông tin này được đưa ra thì nó làm giá lúa mì tăng tăng lên rất là mạnh khổ nhất bây giờ dân châu Âu châu Âu bây giờ mình nghĩ là chắc là đang khủng hoảng nhân tạo rất là lớn đó. thiếu đồ ăn thiếu chỗ ngủ Ờ... hiện tại thì mình thấy khách hàng là có cũng có khách hàng của bên ờ, có rất là nhiều anh chị khách hàng là bị âm rất là nhiều về tài khoản bây giờ cũng rất có rất là nhiều người là gì mua mua chung cư đã góp ấy Đấy, có khoản tiền là chuẩn bị ờ, bỏ trong ngân hàng ấy à, hai vợ chồng bỏ trong ngân hàng ờ, định à, đến ngày để đến hạn để đóng tuy nhiên thì à, thấy thị trường nó ngon ăn quá đợt 2020 2021 thì trường nó ngon ăn quá thế là bây giờ rút tiền ra bỏ đánh chứng khoán bây giờ tài khoản bị giảm mất một nửa rồi bây giờ tiền tiền nộp vào uh, tiền nộp ừ, đến kỳ hạn nộp tiền nhà thì không có tiền nhà nữa giấu vợ thì đánh chứng khoán này thì cũng căng nữa sau cái phao giặc này rất là nhiều gia đình lục đục này. Đấy, cho nên là anh chị mà nếu mà anh chị nào đánh chứng khoán thì tốt nhất là nên đồng vợ đồng chồng nhé hỏi ý kiến vợ hỏi ờ, đồng vợ đồng ý thì tham gia còn không thì thôi mà tốt nhất là đánh ờ, có đánh chứng khoán thì đánh ờ, bằng tiền nhàn rồi á đừng có ô in tài sản vô nguy hiểm lắm á thì tôi cho nó chứng khoán nó không rất là không liệt chứ không phải là dễ ăn như năm 2020 2021 cứ, cứ bùng nổ đeo đà cứ, cứ cổ cái cổ phiếu nào nổ lên phát là ăn nổ viết là ăn nó không dễ đánh như bây giờ những năm vừa rồi là đâu rất là nhiều anh chị khách hàng bây giờ gọi là thương binh cho xì rồi để ờ, sau quá trình này thì mình hy vọng là rất là ờ, có nhiều anh chị là rút ra được những bài học uh, bài học về thị trường chứng khoán để rút nên xem xét lại bản thân mình uh, trên trên mỗi người coi uh, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì uh, chúng ta không nên quá tập trung vào cái điểm mạnh của uh, khi uh, đúng rồi có ai nói là gì nên tập trung vào điểm mạnh của mình thì mình không mình không nghĩ là như vậy mọi người à, mình có điểm mạnh là mình biết đề ra nhưng tuy nhiên mình cũng phải xem xét là các cái điểm yếu của mỗi uh, mỗi à, cá nhân là gì đúng không ạ có chúng ta những phạm sai lầm những đâu ở nhịp giảm vừa rồi chúng ta sai lầm của các nhà đầu các anh chị là gì là mua sai cổ phiếu hay là không cắt được lỗ hay là hay là mua không đúng nhịp hay là mua cổ phiếu đúng nhịp hồi hay là mình chưa biết ờ, các cái cách chọn cổ phiếu hay là bị úp bô đấy tùy mỗi người có một cái sai lầm khác nhau và thì ờ, ở những giai đoạn như vậy thì mọi người thì ngồi đúc rút ra những sai lầm của mình <clears throat> có sai ở đâu thì mình chưa ở đó đặc biệt là các anh anh chị nhà đầu tư F0 á thị trường chứng khoán này nó cũng, nó cũng khá là giống với thị trường đánh bạc thôi hay là đầu tư đối với một là nhà đầu tư mà tay mơ mới vào thị trường đương nhiên sẽ bị các cái nhà đầu tư lão luyện người ta bạc cho rồi các, các anh chị vào đánh bạc mà xem các vào các sới bạc mà xem tỷ lệ thắng của nhà cái nó luôn luôn cao luôn luôn cao kể cả các máy đánh bạc cũng vậy thì cái các cái máy đánh bạc người ta vẫn lập trình cho nó là tỷ lệ xác suất của các bạn thắng nó thua uh, thắng nó thấp hơn tỷ lệ thì các bạn thua có như vậy những cái người ta mới có mới kiếm được tiền người ta mới mời cho các bạn chơi chứ ai ai đâu ai đâu vô mà để các bạn vô kiếm hết tiền này người ta vô lô cho mọi người và cái thống kê là gì không phải không chỉ riêng ở thị trường chứng khoán Việt Nam đâu mà thị trường chứng khoán Mỹ cũng vậy chỉ có 5% các nhà đầu tư là kiếm được tiền trên thị trường chứng khoán và 95% còn lại là thua lỗ đó. tuy nhiên thì thị trường à, các thị trường JPO á, thì 100% là các bạn thua lỗ 100% là thua lỗ cho nên mình không à, mình thì mình không có khuyên anh chị để nên JPO nhé tại các các cái trường à, các cái thị trường mà quyền chọn nhị phân đó, nó cực kỳ nó không có liệt rất là nhiều lần đấy bây giờ các anh chị mà lên à, xem youtube mà xem hoặc là trên ừ, top top có rất là nhiều bạn trẻ à, mặt nhìn nó búng là một cảnh phát là bắn sửa ra nhưng mà gì thuê xe rồi thuê xe quay video à, thành công rồi là mình đọc có rất là nhiều sự tá tút rất mình rất nghe rất là buồn cười cái gì phá của bố mẹ 10.000 tỷ và sau bao giờ đặt là phá của bố mẹ 10.000 tỷ sau sau phá thêm 5.000 tỷ nữa và sau 3 giờ đặt lệnh em đã kiếm được ờ, lại tiền và cho bố mẹ một khoản tiền nữa nên 5 ngàn tỷ nữa nghe ngứa cả người nhìn muốn đấm được cái mặt khạy đặt sự hôm đó không ờ, ông biết ờ, tối đó có mì tôm mà ăn thì không nữa đấy các chủ tịch mà có rất là nhiều bạn quay video rất là hài thường mấy người giàu không ai mặc vest người ta khoe khoang biết đấy mấy ông, mấy người giàu người ta thường toàn đi dép lào ấy mà quần quần sọt không à quần quần đùi không à nhưng mà đồ người ta là đồ yêu không có đầu tóc bóng lộn vậy đâu người giàu người giàu à, nhưng người ta gọi là gì nước sâu á thì nó càng tinh lạnh. cho nên là các bạn xem mấy video đó thì thôi lướt qua đi cho rồi lướt đi còn không thì thôi nhìn cái đó thì lừa lừa mấy cái bạn trẻ trẻ mới vào mới vào đời không biết cái gì thôi đâm đầu vào đó thì một trăm phần trăm là tiền các bạn không còn không ờ, khi vào thì cục tiền khi vào khi ra là cháy túi nó lột luôn quần của mọi người luôn đấy và ờ, một điều mình ờ, mình cam đoan mọi người là tất cả những người đánh bạc nha tất cả những người đánh bạc đều bị thua chai túi hết mình kể câu chuyện này ở quê mình có một chú đánh bạc á, gọi là chú đánh chuyên nghiệp luôn đánh chuyên nghiệp là từng đánh bạc mà mua xe, ờ, có xe hơi xây được khách sạn rồi có gia đình một vợ hai con rất là đẹp tuy nhiên cũng vì đánh bạc mà xe hơi đi đường à, có hôm ông mới mang về những hai xe hơi lận buộc mấy miếng đất luôn mua đất đại đại đại đại đại đại đó tuy nhiên à, cũng vì đánh bạc á, mà ông mất luôn mấy miếng đất bày bán luôn cái sàn rồi à, vợ thì bỏ con bây giờ thì ngao ngáo ngao ngáo xăm chỗ đầy mình tinh thần không ổn định đấy tại sao đập đá nhiều quá mà cha nào là con đấy chứ bây giờ cũng không không không không tách được cho nên là tám ông đánh bạc thì cũng đến 99 ông thua chỉ có mỗi ông nhà cá là ăn được không các bạn thấy đường dây lô đề và các đường dây, uh, dây cá đồ không cá đồ bóng đá cá đồ gì đó có ai thắng được đâu lâu lâu lâu lâu lâu năm thì ba hòa mới có người thắng mà mấy ông nhà cái là ông sợ cái gì ông sợ là cái ông lâu lâu ông nhảy mà đánh lần lên ông nhảy ông, ông ra ông đi luôn đấy mà sau sau lâu lâu lâu thấy kèo nào chắc là kèo nào được được ông mua ông mua lần ông mua ông đánh một lần với số lượng rất là nhỏ hoặc là không chế thôi đó được thì ông ăn không được thì ông thả ông đi không có hối hận không có tiếc không có bao hàm gỡ gạt đó ông chỉ sợ mấy ông đó thôi tại bản thân mình ngày xưa là cũng cũng quen biết rất là rộng với cái danh à, cầm nhà cái bán được cá đồ bóng đá tất nhiên mình, <laughs> mình mình không tham gia kể cả nó rủ nhưng mình không tham gia kệ không chơi là không chơi biết nó sai mà còn chơi là chết mất tiền là bình thường nhưng mà quan trọng là vẫn sở cái bản thân mình ham hố dính vào sau này thì khó bỏ bỏ biết nó khó tuy nhiên ở cái thị trường chứng khoán này nó khác ờ, mấy cái thị trường đó là gì các bạn đầu tư nhưng mà các bạn còn tìm được doanh nghiệp đúng không các bạn có thể lựa chọn cái trường phái đầu tư của mình trường mà ờ, có bà và các bạn có quyền không tham gia thị trường đúng không? khi mà thị trường giảm như vậy các bạn có quyền không tham gia mà và đối với, với cái quy mô tài sản của mọi người tầm dưới 20 tỷ thì thoát đỉnh trong một phút thôi mp một phát là xong hết chỉ cần các bạn thấy thị trường nó không ổn các bạn lôi lôi cổ phiếu là mp một phát chỉ trong vòng một phút là bay hết là sạch là các bạn phun ờ, cát rồi phun tiền rồi tham gia thì thị chứng khoán các bạn còn có cái biểu đồ còn có cái ờ, rất là nhiều công cụ hỗ trợ để các bạn à, cân nhắc đầu tư nó còn dễ ờ, đánh đánh ờ, đánh bạc rất là nhiều mà khả năng ờ, thắng còn cao nữa tất nhiên là tùy mỗi người nha tại vì khi mà tham gia thị trường này cái cái, cái kỹ năng quản trị vốn quản trị rủi ro nó phải nó phải giỏi quản trị vốn là gì các cái cách bạn đi tiền đó và quản trị rủi ro là cái gì cũng chính là cách bạn à, quản trị đồng tiền đó khi mà thị trường mà có biến động một phát đầu tiên các bạn phải hạ là cái tỷ lệ mà ghi đúng không nào bán bán cổ phiếu để đảm bảo tỷ lệ còn tài khoản là nếu mà thị trường tăng lại nếu mà thị trường tăng lại thì các bạn vẫn còn cổ phiếu mà đúng không ạ còn nếu mà thị trường xuống ok thì các bạn đâu tỷ lệ margin ờ, nó giảm các bạn tỷ lệ margin giảm được mặt margin tức là các bạn giảm được tỷ lệ thua lỗ đảm bảo tỷ lệ an toàn tài khoản quan không bị công ty chứng khoán không margin đó khủng lắm thì ôm làm cổ đông dài hạn cái gì đâu tuy nhiên mình mình thì không pha theo theo trường phái ôm cổ phiếu dài hạn như bác hà bày được mình không ôm được ôm dài hạn như bác được mặc dù mình rất là rất là để à, hâm mộ vấn đề bác các bạn nhưng mà mình không làm được như bác các kiến thức về vĩ mô bác chia sẻ cũng rất là hay tuy nhiên mỗi người với cách đầu tư mình thì mình không làm được như vậy chịu rồi cảm ơn mọi người nhá à, hiện tại thì bên VBS mình vẫn đang uh, tuyển uh, cộng tác viên cán bộ nhân viên tư vấn bạn nào muốn à, làm uh, môi giới chứng khoán thì liên hệ với mình à, và hiện tại thì uh, sắp tới thì mình sẽ sẽ mở một lớp uh, đào tạo uh, cho các, anh chị đầu tư về đầu tư chứng khoán thì à, miễn phí hoàn toàn cho khách hàng mở tài khoản bên mình thôi nha thì mở khách hàng thì mình chỉ mình nhắc lại là mình chỉ đào tạo miễn phí cho khách hàng mở tài khoản bên mình nhé mở mới tài khoản nha chuyển ID thì à, bên à, tổng không cho à, bên à, sếp không cho phép chịu hoặc là các anh chị có thể à, mở tài khoản à, mở tài khoản lấy tài lấy chứng minh của vợ mở tài khoản cũng được miễn là cách chị mở tài khoản là được rồi cảm ơn mọi người nha hy vọng là sẽ có duyên được gặp các anh chị ở những nhịp tăng sắp tới của thị trường đấy anh chị nào mua tài mua tài khoản thì liên hệ với mình có số điện thoại và zalo bên dưới phần mô tả chỗ phần à, bên dưới video cảm ơn mọi người